ta lên ta ta Ồ, xinh quá xinh luôn á Hai cô gái thật sự là xinh xắn Rồi, bây giờ thì thôi chị sẽ hỏi là chàng trai ngồi ghế màu xanh trước Em tên là gì nè? Dạ, đầu tiên thì em xin chào chị Tường Dạ, chào anh Đạt Dạ, chào wow. hai bạn gái bên kia Cùng với lại khán giả đang à, xem chương trình Rồi. Dạ, em tên là Quang, năm nay 34 tuổi Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại à, thành phố Hồ Chí Minh Cái gì Quang cưng? dạ nguyễn vinh quang nguyễn vinh quang dạ oh. nghe cái tên là thấy vinh quang rồi à ha dạ. thấy ngon lành rồi dạ. à ha em đang làm công việc gì quang à, công việc hiện tại của em thì đang là kỹ thuật viên bảo trì à, và vận hành tuyến mạng quê của mình ở đâu quang dạ thì em ở góc thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh luôn dạ, hiện tại rồi. Dạ. mình đang ở nhà với ba mẹ hay là mình ở ngoài dạ đúng rồi em ở sinh sống với ba mẹ cùng với em gái ừ. điểm mạnh điểm yếu của mình là gì quang à, điểm mạnh của em thì có thể là mình vui vẻ hòa đồng và hay ờ, tiếp xúc với mọi người nhiều ừ. tại vì công việc của em do công việc đó nên trao đổi với lại kỹ thuật viên rất nhiều tiếp xúc rất ừ. nhiều còn à. điểm yếu à, điểm yếu của em thì có thể là hơi thụ động xíu hơi thụ động với lại bạn gái à <laughs> dạ. chỉ là chủ động với máy móc với ờ, dạ, công nghệ thôi phải không với dạ. bạn gái hơi rụt rè phải không dạ, nhưng mà cái đó là yếu điểm đó đúng rồi đó mình biết mình phải khắc phục dạ, <laughs> em nha cố gắng khắc phục vậy. cố lên nha rồi hôm nay chị tường cũng sẽ cố gắng mai mối cho em thành công cảm rồi cảm ơn quang đó là anh chàng ở ghế màu xanh ghế dạ. màu xanh mà nãy giờ bạn ngồi ghế màu đỏ nghe rất kỹ ừ. à dạ. bạn nữ ghế màu xanh em à. giới thiệu về mình đi Em uh, xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt ừ, ừ, ừ, Em tên là Phan Dương Yến Ngọc, năm nay em 30 tuổi Yến Ngọc. Uh, Công việc hiện tại của em là kinh doanh online Và em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Vĩnh Long Ở Vĩnh Long Dạ hiện tại em thì lên... em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn à. Uh-huh. Rồi uh, điểm mạnh điểm yếu em nè Dạ điểm mạnh của em á, là em uh, vui vẻ, hòa đồng uh, Cũng dễ tính nữa Em cũng biết nấu ăn nhưng mà không có ngon lắm thôi Còn điểm <laughs> yếu của em á là em hay quên khi mà cái người nào mà em thân thiết rồi em sẽ hơi kiểu mà nhõng nhõng nhẽo nhõng nhẽo với lại là em ờ, không có giỏi không có giỏi giao tiếp à không giỏi giao tiếp nhưng mà hoạt bát nãy giờ anh thấy nói chuyện cũng tự tin mà biết sao tự tin là được không gì hết rồi bây giờ tới vì bạn trai ờ, ghế đỏ nha nói lớn lên nha cưng rồi em tên là gì dạ xin chào uh, hai mc à, và hai bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay Wow, dạ, mà giống... họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thông Giống MC Truyền Thanh quá vậy Ờ, à, bữa nay hai giọng à, nam MC tôi Thanh quá vậy Đến uh, từ Nghệ An ạ Dạ, hiện tại là em đang công tác uh, tại uh, sân bay Tân Sơn Nhất ạ Wow, à, là làm công tác gì trong Em uh, bên uh, đội an ninh ạ à. à Và hiện tại thì em đang uh, hợp tác và làm việc ở uh, một công ty bất động sản bên ngoài phân phối ừ. sản phẩm bất động sản nữa ạ ừ. bây giờ thì mình tự nhận xét bản thân là điểm mạnh điểm yếu của mình là dạ, em nào? điểm mạnh của em thì biết nấu ăn thích nấu ăn à, và chơi thể thao chơi môn gì à, chơi bóng đá à. rồi à, cầu lông tennis dạ còn à, điểm yếu thì về cái mặt à, tình cảm thì em à, hơi rụt rè về cái tình cảm ạ trời ơi hai dạ. bạn trai bạn nào cũng rụt rè chủ động thì sao được dạ hèn chi bởi vậy chứ nếu không rụt rè đâu có nhờ tới các tường đâu có lên chương dạ. trình đúng không em dạ dạ nhưng mà biết vậy nhưng mà cũng phải cố gắng cải thiện nha dạ. rồi đó là những thông tin của ờ, bạn thông ngồi ở ghế đỏ rồi xin à. mời cô gái ghế đỏ bên kia thì ờ, lời đầu tiên cho em chào anh Hữu Minh Đạt chị Cát Tường với lại hai anh đang ngồi phía dưới và uh, toàn thể mọi người đang xem qua màn ảnh em tên là Kim Hoa năm nay em 26 tuổi ạ Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Khánh Hòa. Công việc em, là gì? Dạ em đang làm trợ lý cho công ty thuốc đông y thì ngoài ra em cũng có làm thêm cái việc phụ nữa. Em việc phụ gì? Dạ em review những cái sản phẩm anh. À. Em ờ, up lên kênh Facebook của mình đó. Ừ, ừ, dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu em? Dạ thì ờ, điểm mạnh của em là em cũng ờ, biết nấu ăn nói chung là em luôn coi uh, gia đình là số 1 nói chung là cái gì cũng phải là gia đình em trước hết uh ừ -huh. và cái uh, thứ hai nữa là em uh, độc lập từ nhỏ lúc ở nhà đi học thì ví dụ như hè là em vẫn uh, hay đi làm thuê ở dưới nha trang anh uh -huh. thành phố nha trang á còn uh, khi mà vào sài gòn á năm 2015 thì em vừa học mà vừa làm á là em đã lo từ đó rồi là từ đó là em không bao giờ em lấy tiền bố mẹ em à em đã có tính tự lập từ hồi nhỏ rồi đúng không còn cái điểm yếu của em á thì em không biết ở đây có ai giống như em hay không chứ à, em có một cái điểm xấu cực kỳ luôn là em thức khuya cực kỳ luôn thậm thức chí khuya. là dạ thậm chí là hồi ờ, sáng nay em thức tới ba bốn giờ sáng cái đó là cái điểm yếu suy nghĩ về cái gì mà em không dạ, ngủ được không hay là tại em, vì thói tại quen bây giờ em cũng ờ, đơn giản em cũng bình thường em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng mà em lại có cái tật là em lướt shopee à lựa đồ <laughs> dạ, coi đồ gì thích hợp thì cứ mua không em không mua em em cho vô cái vỏ cái giỏ hàng á anh là nó đầy hết luôn em không mua em chỉ vô shopee và em lựa thôi chứ em không có mua một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng à, em thường ngủ nói chung là đêm thì em thức tới tới một hai giờ sáng một mười hai giờ đêm một giờ sáng là em vẫn còn ăn luôn ăn luôn ăn đêm luôn dạ, <laughs> ăn đêm luôn rồi sao giữ được cái body hay quá vậy em ăn nhiều lắm nhưng mà em không hiểu sao em không mập nổi luôn cái mục tiêu vấn đề là sáng mấy giờ em thức dậy dạ sáng thì nếu như có công việc á chị thì tầm 8 9 giờ còn nếu như không có công việc mà ngày nghỉ á thì em ngủ đến khi nào em muốn dậy thì em dậy thôi <laughs> <laughs> em trai ghế màu xanh tình yêu dạ. mấy mối tình rồi cưng à, thì em thì chỉ có một mối tình là tình đầu thôi tình đầu luôn tình dạ, đầu là tình cuối rồi. luôn cách đây bao nhiêu lâu rồi chia tay thì chắc cũng khoảng cách đây một bảy tám năm à trời ơi, ơi con tim nó giá lạnh bảy tám năm rồi cái mối tình đó là quen được bao lâu à, em quen bạn đó thì tầm khoảng 5 năm năm đến sáu năm à Nhưng tại sao lại chia tay thì có thể là do mình hiểu nhau quá nên <laughs> mới chia tay trời ơi oan nghiệt không dạ. yêu nhau không hiểu nhau cũng chia tay mà hiểu nhau quá cũng dạ. chia tay em nói rõ một chút đi chứ chỗ này có nhiều khán giả đang hoang mang chưa hiểu đó <laughs> thì có thể là do em chưa tốt với bạn ấy là sao ừ. Dạ. là do em chưa tốt với bạn ấy là sao ừ. con tim giá lạnh tới giờ luôn dạ đúng rồi tự trách bản thân hoài bây giờ cô gái ấy à, có chồng chưa à, vẫn chưa vẫn chưa thí dụ như quái quay lại với em thì em sao à, thì có lẽ là do thời gian lâu quá thì em cũng không còn tình cảm nữa. à rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc cũng không cần phải nấu ăn biết nấu ăn này nọ đâu tại vì nấu ăn là cũng còn ba mẹ với có em gái ở nhà ừ. thì nấu ăn thì có thể là ba mẹ em sẽ gan quá <laughs> ba mẹ sẽ nấu luôn cho mình à. em gan quá <laughs> dạ ba mẹ ba em mẹ nấu okay. cho em ăn thôi nha chứ không có ba mẹ nào đi nấu cho con dâu ăn hết dạ tại vì mẹ em dễ lắm rồi con dâu làm gì trong nhà mà không nấu ăn để ba mẹ để mẹ nấu ăn ví dụ mà về thì có phụ với mẹ Hay. hoặc là không biết nấu gì đó thì đứng bên thì học hỏi về sau rồi là nấu thôi ăn có thích vợ ra ngoài làm việc không hay là chỉ thích ở nhà nội à, trợ thì nếu cả hai đi làm việc thì nó sẽ tốt hơn cho kinh tế của cả hai thôi à. đó nó rõ ràng như có phải được không bây giờ à, chị tình yêu của em sao nè cô gái à, ngồi ghế màu xanh em à, trải qua ba mối tình ba mối tình dạ mối tình đầu tiên là mối tình hồi cấp 3 của em lúc đó còn ngây thơ lắm anh thì kiểu chỉ là ừ, đủ nhau đi học chung rồi hẹn hò rồi đi ăn uống vậy thôi à. à, thì mối tình thơ mà bạn ấy gần nhà em hay là dạ đúng rồi cùng quê gần nhà em à, mối tình thứ hai của em là năm em à, đi lên sài gòn này học cũng là bạn học chung um, em với bạn đó quen được à, uh, 6 năm Chà, dữ ha là lúc đó vẫn còn đi học hay là đã dạ. ra trường rồi đi dạ, làm công đi việc? học xong rồi rồi ra trường đi làm rồi đúng Vẫn còn giữ mối quan hệ? Dạ đúng rồi. Rồi sao? cho là cũng ờ, quen lâu quá rồi thì ờ, kiểu như cả hai kiểu như không có không có dung đắp cho cái mối tình này nữa với lại làm đi ra ngoài làm rồi kiểu như là ừ, gặp cái người nó phù hợp hơn á à. thì bạn ờ, với em thì quyết định là chia tay khoảng uh... đó có quằn hoại không có đau không dạ cũng có chứ khoảng bao nhiêu lâu buồn thôi chứ không buồn đúng không dạ vô tình thì em mới gặp được một cái bạn là mối tình thứ ba của em à. là bạn đó ở mỹ về lúc em vừa mới chia tay á thì bạn cũng mở lời thì mình cũng tìm hiểu với lại làm kiểu như thấy bạn cũng lịch sự á em em thích cái mẫu người vậy á ừ. thì cũng tìm hiểu xong rồi khoảng 2 tháng thì bạn ờ, về lại mỹ à. tại nó cũng không sâu đậm nhiều với cũng không có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều anh thì uh, tụi em chia tay trời tới em độc thân tới bây giờ cách đây bao nhiêu lâu cách đây phải 4 năm 4 năm rồi dạ. con tiêm giá lạnh cũng được 4 năm rồi nhà mẫu người của em như thế nào à, dạ mẫu người đàn ông mà em thích á, là người ờ, điềm đạm chín chắn điềm nói đạm ít chín thôi. chắn dạ nói ít thôi nhưng mà làm nói nhiều ít. cái gì mà anh đã hứa với em rồi thì anh phải làm được em quan niệm là đàn ông là trụ cột gia đình ảnh phải là cái người làm cho em nể ừ. dạ có nghĩa là nói được làm được với lại là có cái sự nghiệp vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình có cần ngoại hình không nè ngoại hình như thế nào em chuộng tính cách hơn nhưng mà em tính nếu mà ừ, cao được nó thì tốt cao bảy trở lên là được mỗi bảy trở lên dạ. là ổn đúng không dạ ừ. khỏe uh -huh. khoắn nếu mà chơi thể thao nữa thì tốt em cao mét mấy cân quang dạ một mét sáu tám mét sáu tám được cân trả giá hai phân chắc được rồi tới em á tình trường em, sao em à, hiện tại an ninh nè à, an ninh sân dạ, bay nè thì có ba mối tình mối tình đầu tiên thì hồi à, cuối năm cấp 3 xong rồi đi học đại học xong là chia tay ừ, tại vì uh, một người ở ngoài kia một người ở trong này rồi đồng ý trẻ nó không có định hướng à, chung à, mối tình thứ hai thì uh, lúc em uh, công tác ở trên uh, buôn ma thuật thì uh, cũng một năm Chứ còn uh, mối tình đối công tác chia tay luôn dạ xong rồi em chuyển xuống đây rồi uh, bạn đó xong rồi chia tay em hai ba tháng bạn là lấy chồng rồi ra mặt cách lòng dạ còn mối tình thứ ba thì à, em ở dưới này thì em quen được à, 4 năm có tình cảm rất nhiều nhưng mà sau đó thì à, về gia đình hai bên không hợp nhau dạ kiểu người miền Bắc và miền Nam á xong rồi không phù hợp thì à, đến đây chương trình hôm nay thì cũng muốn tìm cho mình một à, người phụ nữ à, biết chăm lo cho gia đình yêu thương gia đình là số 1 thứ hai nữa là phải sạch sẽ nói chung là <laughs> tươm tất em em thích là con người con gái là phải khi nào cùng chính chỉnh chu đúng sạch và, sẽ thơm tho sạch sẽ à, biết uh, lắng nghe chia sẻ với nhau ừ. thông cảm với nhau không cần uh, cô gái đó biết nấu ăn em uh, biết nấu ăn em thích nấu ăn ừ. thích nấu ăn dạ. có thích mẫu người phụ nữ tự lập không dạ tự lập càng tốt ạ tự lập thì càng tốt dạ hay quá chừng luôn em ơi cô gái ngồi ghế đỏ nè chuyện tình yêu của em như thế nào dạ chuyện tình yêu của trải lòng đi nè thì ờ, hơi ờ, rắc rối một tí xíu rắc rối tại thấy em xinh quá chừng ờ, Vậy chắc à. phải dùng một cái từ là lý thuyết lý thuyết là như thế nào dạ có nghĩa là em cũng ờ, cấp 3 em đi học á, thì em cũng kiểu như là muốn quen thử cho biết như thế nào thì kiểu như là tình học sinh thì em không có nói <laughs> còn từ đó trở đi là kiểu như anh đó mở hàng sao mà em không quen được ai luôn anh đó mở hàng sao mà em không quen được ai luôn mà dính chữ lý thuyết vô chi anh không hiểu cái chữ, lý thuyết cái chữ lý thuyết đó có nghĩa là em nhắn tin với rất nhiều người qua lý thuyết tình yêu đồ em nắm rất là kỹ nhưng mà em chưa có được thực hành à dạ nghĩa là mới là... giỏi trên lý thuyết thôi chứ còn kinh dạ, nghiệm dạ, em nhắn tin với rất là nhiều người à. rồi nhưng mà em chưa bao giờ em quen được luôn từ lúc anh nó mở hàng với người vì dạ. sao mà mở hàng kỳ cục vậy em quen được bao nhiêu lâu Dạ chắc quen mấy tháng rồi Tại vì hồi đó là em học lớp 10 Em nó học lớp 12 á ừ. Quen kiểu như quen cho vui Tại vì à. em nghĩ là quen cho biết thôi xong quen xong em cũng hết muốn quen ai luôn mỗi lần mà em mà muốn quen ai là em thấy nó kỳ kỳ sao sao vậy kỳ chỗ nào mình phải biết đúng cái chỗ kỳ đó là chị dẹp cái, cái kỳ đó cho em nè nói chung là cũng có nhiều cái trường hợp làm em nản luôn em không muốn tìm hiểu nữa ừ. bao kể nghe thử cái là, trường hợp vì em là em thích cái người lớn tuổi hơn em ừ. ừ. thì em quen người lớn tuổi thì sẽ có những cái trường hợp là người đó đã lập gia đình rồi nhưng mà giấu em ừ. à. thì em là một người hoạt động trên facebook rất là nhiều hoạt động trên mạng rất là nhiều thì ờ, từ những cái thông tin ít hỏi á thì em có thể tìm ra được cái mạng xã hội của người đó và biết biết người đó như thế nào luôn ừ. em cũng có gặp một vài người á giấu em những cái ờ, gia đình của họ để em biết được thì em ngưng luôn ừ. dần dần thì em cũng có mở lòng em cũng có nói chuyện lại với một số người nhưng mà cũng không tới đâu á chị ừ. em nói rất là nhiều người tóm lại là em phát hiện ra đàn ông toàn là lừa đảo đàn ông toàn là lừa đảo đúng không đó thì em chốt lại vậy đi chị đồng ý đừng có quơ đũa cá nắm đó là trên mạng thôi ta ờ. nói ta độc thân vui tính nhưng mà sau đó những người bạn ấy là bây giờ hầu như luôn em khẳng định luôn là một trăm phần trăm thì hết 90% đàn ông là không có thành đó thấy chưa chị chị tường cộng căng nữa vậy chị tường cộng lên chín phần trăm nữa là chín mươi chín phần trăm trời hai bà chị hai bà chị ơi chị đang đại diện đàn trai bà chị ừ bà chị trời thật sự luôn chị cái đó là em nói thật sự đúng mà tôi cũng nói thật sự mà Tội tôi có đại diện đàn trai tôi cũng là vẫn là phụ nữ không có cái sự sao kỳ vậy bà chị nhưng mà kệ mình cứ sống vui cuộc đời của mình đi em mình phải có niềm tin em mình phải có niềm tin và mình phải hy vọng là mình sống tốt rồi mình sẽ gặp người tốt vậy yeah. Dạ. tương lai mình mới tươi sáng và khi em có niềm tin á, thì em mới có cảm xúc em có cảm xúc thì em mới có thể xúc động em mới yêu được mà dạ. cuộc sống này mà không yêu là coi như thiệt thòi phí hoài tuổi trẻ em ơi cho nên em... phải yêu nha cưng nha dù Hồi cho là hạnh phúc hay đau khổ gì cũng phải yêu đang thật sự là đi tìm cảm xúc luôn á đúng còn đối với tình yêu là em cảm thấy là em không có cảm xúc em về lý trí rất là nhiều thì cho nên bây giờ bỏ cái lý trí dạ. đi phải tìm cảm xúc cho chính mình cái đó là mình cứu chính mình trước Đúng còn rồi, chuyện đàn ông được hay không tính sao nghe cưng có cần uh tức là ngoại hình như thế nào dạ ngoại hình ờ, bình thường là được rồi không có cần phải xuất sắc hay như thế nào bây giờ cái điều Vậy quan thôi. trọng là em chỉ cần buông cuốn sách lý thuyết xuống và da chạm vào thực hành cho chị mọi thứ để chị lo ok chưa đi. rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với à, người thân của các bạn tham gia chương trình nhé. Dạ em chào chị Cát Tường và chào anh Hứa Minh Đạt ạ và ừ. chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ạ. Em là bạn của bạn Kim Hoa ngồi ghế đỏ ạ thì nãy giờ em cũng xem thì em thấy là anh kế đỏ khá là hợp với bạn em bởi vì bạn em thì thực ra là nó bộc chột kiểu vậy thôi nhưng mà sống rất là tình cảm và lúc nào cũng gia đình ấy ạ ừ. gia đình là số 1 đấy ạ vâng thì em thấy là thứ nhất là bạn em rất là thích ăn và cực kỳ là thích bóng đá cho nên là cũng khá là hợp với anh luôn Trời thích bóng đá thôi chứ đá chắc gì thích ăn đâu mà <laughs> dạ, định thì đó thích em cũng bật đèn xanh cho anh là có lẽ là em thấy là khá là phù hợp thì anh cứ thử tìm hiểu và cố gắng ạ Dạ còn ăn ghế săn thì à, đôi khi thì em thấy là bạn em nó hơi bị vui nhộn quá ấy. Thì không biết là về với anh thì không biết là có cảm thấy là có hòa hợp không vì bạn em nó nói nhiều quá, sợ là anh à. sẽ bị stress. Oh. <laughs> Dạ. Thì nói chung là em nghĩ là hai anh cứ thử tìm hiểu ạ. Thì em cũng chúc là hôm nay thì mọi người sẽ bấm nút và em chúc cho chương trình thành công ạ. Rồi, okay, cảm ơn gái. em. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rồi, mời em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Đạt. À, em chào tất cả mọi người. À thì à, chị em là chị gái xanh, chị à. Ngọc. Tính cách của chị em thì à, chị em là một người rất là năng động. Cả hai anh đều hợp với chị em. Với với anh gái xanh á thì anh mà quen chị em là hai người là dẫn đi vòng vòng luôn, nói chuyện hồi là vòng vòng luôn. Là tới mai là không có kết quả luôn. Dạ, anh hãy à, tập trung vào chuyên môn một xíu nha anh. <laughs> Rồi với với anh gái đỏ thì em thấy là ok chị ngon ngon, hả ngon hả rồi cảm ơn hai em nha rồi bây giờ chúng ta đến với uh, bên nhà, nhà trai ạ à. dạ vâng em xin uh, chào uh, chị Cát Tường và anh Đạt ạ. À, em thì là bạn của bạn Thông. Ờ, bạn em thì uh, rất là tự tin, có cái tính là tự lập từ uh, lâu rồi. Thì hai bạn nữ ở đây thì bạn nào cũng xinh cả, mỗi bạn có một cái cá tính, có một cái điểm uh, riêng. Theo uh, em thấy thì bãi ghế đỏ cũng khá là phù hợp đó. ghế đỏ với ghế dạ. đỏ luôn đúng không à, wow. thật ra nó phải có vậy em ờ, xin chào chị Cái Tường và anh Hứa Minh Đạt. Ừ. Thì em ờ, xin giới thiệu là em là bạn ờ, bạn của Quang. Quang. Hôm nay tới đây thì cũng nhờ chương trình này em cũng hy vọng là nó tìm được một người gọi là bạn đời của nó. Thì em cũng xin gợi ý luôn. Thì em thấy hai bạn á thì bạn nào cũng có mỗi cái nét riêng hết. Có bạn cái xanh thì mình thấy là rất là chững chạc. À, thì em xin gợi ý cho Quang ấy thì nói chung là hai bạn này á thì mình thấy là bạn gáy đỏ thì sẽ là hợp hơn ôi mới kèm bằng gáy xanh gáy đỏ ôi tôi quả mù thiệt tình rồi đó là góp ý của người thân bây giờ mở, mở cửa, cửa trái tim, tim. sao Ôi, sao những ánh mắt đã chạm nhìn nhau nhìn đi nhìn nhau đi nhìn nhau đi rồi bây giờ người đàn ông lịch lãm này nói trước đây nè nhiều kinh nghiệm hơn nè cảm xúc đầu tiên của em khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào không dạ em à, đến à, chương trình này rất là là vui thứ hai nữa là rất là rung để tìm à, cái người phụ nữ mà đi với em quãng đường còn lại rất là bồi hồi trước hai cô gái xinh đẹp này ạ bồi dạ. hồi xin hỏi em ghế đỏ thì anh ờ, thấy em chia sẻ trên ờ, nãy giờ á anh nghe là ờ, chưa rõ cái chỗ mà 99 phần trăm đàn ông là sao em em khẳng định luôn là 100 phần trăm thì hết 90 phần trăm đàn ông là không có thành đó thấy chưa vậy chị tường cộng năng quá hả <laughs> dạ em không tin tưởng đàn ông cho lắm đàn ông không có cái sự thành thật chị tường cộng chín nữa là <laughs> chín chín à thì đến chương trình này thì anh sẽ đảm bảo với em là à, một mười phần trăm còn lại thì anh anh là người đàn ông đó được cảm xúc của quang khi mà cánh cửa trái tim mình mở ra như thế nào dạ lần đầu tiên thì nhìn thấy hai bạn thì cả hai bạn nữ đều à, xinh đẹp ăn mặc thì rất là thành đều ừ. em lên đây em cũng run lắm mà thì nãy giờ cái tính cách của em thì rụt rè thì gặp hai bạn nữ xong thì à, mình có thể trao đổi giao lưu với nhau một tí rồi để mình tìm hiểu với nhau ừ. em muốn trao giao lưu gì trao đổi gì em nói đi <laughs> Dạ thì hôm nay em đến với chương trình thì em chỉ có chuẩn bị một món quà để tặng cho một bạn <laughs> à, cùng màu gái với em. Oh. À, Phú quà đi kinh, cho anh vui anh đỡ để coi à, anh vinh quang anh tặng gì nè oh. cảm ơn bạn rất là nhiều à, mình thấy nó rất là dễ thương và mình sẽ trân trọng món quà này cảm ơn Ờ, em nói luôn đi hôm nay ờ, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi cánh cửa trái tim mình mở ra cảm xúc của em hiện tại khi mà gặp hai anh á thì em thấy là người nào cũng rất là ừ, có ngoại hình sáng ờ, người nào cũng mạnh mẽ ạ có thể làm chỗ dựa gia đình được ạ wow. được khi mở cửa trái tim thấy sao nè cười quá vậy em thấy nó khác xa tưởng tượng của em khác xa tưởng tượng của em khác xa tưởng tượng của em hả em, em tưởng tượng sao mà sự thật nó làm sao lý thuyết nó như thế nào còn thực hành nó như thế nào em tưởng, tưởng, hồi nãy giờ cái anh um, cái lời nói của anh cái đỏ lại là anh ghế xanh còn cái lời nói của anh ghế xanh là là anh ghế đỏ à, cái, cái tiếng hả hay là câu chuyện em, em nghĩ là cái cái câu chuyện và cảm xúc của em hiện tại thì như thế nào à, dạ cảm xúc thì ờ, em cũng ờ, chưa có gọi là ấn tượng ờ, mạnh lắm tại nãy giờ bị lộn kèo phải dạ, không em bị lộn á chị con đây sao Đó dạ em đi. À, đến đây thì cũng ờ, chưa chuẩn bị kịp cái gì thì à, hôm nay em à, xin tặng hai bạn nữ tặng em nãy trò chuyện với nhau đi bây giờ các bạn thoải mái đi à, chị thấy em cũng là khá tự tin đó mình có thể là hỏi hai cô gái đó gì gì đó để khai thác thêm để hiểu nhau nhiều hơn cho em hỏi à, bạn gái à, ghế xanh thì hiện tại là bạn đang làm việc ở Sài Gòn này làm bên gì ạ? Dạ em làm bên mảng kinh doanh online kinh Với lại là em đang theo học à, khóa huấn luyện viên yoga à, Tại vì bên chỗ cái ngành mà yoga thì mình rất là ham về thể thao Cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình và có sức khỏe tốt để à, cùng nhau đi trải nghiệm những cái à, mới mẻ à, và nhiều chuyến du lịch ở bên ngoài à hai em cũng có thể mạnh dạng hỏi lại hai ảnh nha em muốn hỏi bạn ghế xanh là hồi nãy thì thấy bạn chia sẻ thì bạn hơi hơi kiểu rụt rè với lại là kiểu bạn nói là bạn không chủ động á thì nếu mà bạn gái đòi hỏi mình phải chủ động nhiều hơn mình phải quan tâm nhiều hơn thì mình có làm được không ạ nói chung là mình thích cái người nào mà nói nói rõ ràng rành mạch nói nói được làm được á kiểu là dứt khoát á thì theo như câu hỏi của em nếu mà mình tìm hiểu nhau mình có cơ hội mình quen nhau thì những cái mà mình đòi hỏi là đáp ứng trong cuộc tình của mình thì dĩ nhiên là anh sẽ cố gắng đáp ứng hết à, à những đòi hỏi nhưng mà đòi hỏi nhưng về giờ giấc hay là gì đó tại vì cái công việc của anh á nó nó cũng ngặt về cái thời gian cũng hơi khó à nó bụng cho ờ, bột cho bột hả dụ như đức mạng rồi dạ, phải chính xác xung xung phong liền đúng không dạ không thì có chật có ca chật nữa nhưng mà chật à. đêm chẳng hạn như anh nói là đứt cáp hoặc là trái cáp mà ban đêm thì bắt buộc mình cũng phải đi làm đêm ừ. đi làm khuya tại nhiều khi có những cái ờ, sự cố xảy ra thì mình phải xử lý cho đến qua ngày hôm sau luôn ngày hôm sau công luôn. việc mà dạ đúng ừ, rồi đó, công việc thì ta sẽ vô thông cảm đây mình không lấy công việc chen vô dạ. nhưng mà nếu như không có công nếu việc thì mình có, việc. toàn tâm toàn ý với người mình yêu không đó dạ. là quan trọng đúng không em chuyện đó nếu mà em đòi hỏi về vấn đề như thời gian đi chơi hoặc là thời gian gì đó ok nếu anh sắp xếp được anh sẽ đáp ứng được cho em oh. rồi anh muốn hỏi gì luôn không à hỏi ai à, hỏi đi à, bàn ghế đỏ à, không biết anh thì... em luôn đi à cho anh hỏi em thí dụ mà cái công việc của em á thí dụ mà em ngủ mà <laughs> nãy em có chia sẻ là em ngủ em ngủ thời gian em ngủ nó hơi dài không dạ không không như hôm nay có công việc á thì cho dù là em có thức khuya cỡ nào thì em vẫn đến rất là sớm mặc dù là em là người ngủ hoặc là thức khuya như thế nào đó nhưng mà đối với công việc hoặc là đối với một cái cuộc hẹn nào đó là em luôn có sự chuẩn bị trước à luôn dạ. sự chuẩn bị về mặt nấu ăn hay là gì đó thì em không giỏi về mặt đó không à dạ em biết nấu ăn em biết nấu ăn dạ Rồi. em cũng thường xuyên nấu ăn tại vì do em ở chợ là 7 năm rồi thì ờ, đôi khi ăn ở ngoài á thì em cũng bị ờ, ngán cho nên là em tự học nấu ăn và em cũng có biết nấu ăn hiện tại thì em đang sống ở đâu à em đang ở dạ, em ở Tân Bình Tân Bình à quận Tân Bình dạ, à. à. Ờ, gần gần ra sân bay luôn à gần gần ra sân bay dạ. đây gần chỗ anh rồi gần gần anh Hồng gần ra sân bay ôi gần chỗ anh rồi ôi, gần chỗ anh rồi anh chỗ anh rồi không ơi rồi sao cô đó cô đó ổn định chưa à cho em hỏi à, bạn ghế đỏ một chút Ừ. là lúc nãy nghe chia sẻ thì à, bạn gái nói là không có cảm xúc với người đàn ông nữa nhưng mà à, đến với anh sẽ có cảm xúc Ồ, oh. em sợ <laughs> nó có à, thẳng thắn à, thứ thứ nhất là à, em thích về người đàn ông thích chơi bóng đá này hay là thể thao thì anh đang chuẩn bị có một cái giải bóng đá ở Tân Bình ừ. à, anh cũng tham gia trong đội bóng đó ừ đấy thì cũng mong muốn là em đến ờ, tham dự cho vui ủng hộ ha Đó, thứ hai <laughs> nữa về nấu ăn ờ, thực ra là anh anh rất thích là ăn cơm ờ, ở nhà mình nấu và người sau này là người vợ mình nói chung là hai người cùng chia sẻ nhau đó là nấu ăn rất là mong muốn là sau này mình là người để vào bếp để chăm lo cho vợ con à, lúc nãy em chia sẻ là có thời gian em ngủ muộn quá này hay là dậy muộn quá thì cái đó anh có thể là sắp xếp được cùng thức với em và sáng có thể anh dậy sớm để anh đi làm thì anh sẽ chuẩn bị ăn sáng cho em ngon yeah. à. rồi coi được không mà bao lâu hay chừng ba bữa anh thở ra gió không đó đúng là cái đó em làm được sao em đã có lòng tin em là với đàn ông chưa anh ờ, càng nói em càng sủa anh càng nói em càng sủa anh à, càng nói em càng sủa em phải có lòng tin với đàn ông chứ kỳ dạ, chị nói em, em rồi em bỏ cuốn sách xuống kiểu em sợ một người nào đó vẽ cho em một cái viễn cảnh thật là đẹp trời trời thà là người ta vẽ cho mình đi em còn là người ta còn có để ý tới mình ta vẽ ờ. còn cuộc đời chị toàn tự vẽ cho chị không mình rất quớt hết đây nè có người vẽ cho mình là mình hạnh rồi bây giờ mình văn nghệ cái cho vui đi đúng rồi, văn nghệ đi văn nghệ cái cho vui nè thì có ai biết hát hồi không nè quan thông dạ em chịu em không quan. biết hát dạ. ok thì rồi đó đó, đó. đó. chương trình em tưởng gì chứ hát là quan dữ dạ. dằn hát bài gì nè nói là em hát một một khúc thôi à bài hát yeah. gì à, ai chung tình được mãi à? ai chung tình được mãi mời quang dạ một đoạn thôi hả hỏi dữ bình minh ơi dậy chưa cà phê sát với tôi đơn không chơi với những ngày đông sao thấy cô đơn và lạt lòng đôi chân man lặng thinh yếu một người không hề toàn tình đôi khi anh dừng lại em dừng lại luôn hả thôi cái anh dừng lại là dừng lại luôn hả dừng lại luôn hả bạn dễ anh dừng bây giờ hai chàng trai của chúng ta hãy lần lượt tiến sang bên nhà gái xin phép được nắm tay từng cô một để đo đo cảm xúc còn muốn nói gì thì tùy bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn à, quang trước <coughs> chào em chào em nắm tay thì lần đầu tiên anh gặp em thì à, theo những trao đổi của em thì nãy giờ thì nếu mà em có đòi hỏi bạn trai của mình như những vấn đề gì đó em có thể về sau thế mình có à, quen nhau đi hay là gì đó thì những trao đổi ờ, những cái mà đòi hỏi của em thì anh sẽ cố gắng thử dạ. <laughs> sẽ sẽ cố gắng hoàn thành dạ. dạ. rồi mời em dạ yeah. Dạ, vâng. à, thì à, hôm nay đến đây chương trình thì à, cũng mong muốn tìm một người bạn gái à, phù hợp với à, anh thì à, đến chương trình thì thấy à, à, em à, rất là xinh rất là tự tin tại vì những người ấy, mà độc lập về tài chính giống như kiểu là kinh doanh ấy, thì họ rất là tự tin ờ, em à, đã đến đây rồi thì à, hãy cho nhau một cái cơ hội để làm quen đầu tiên là bạn bè đấy còn à, sau nữa thì mình tiến xa hơn mong là em cùng với anh cố gắng và bây giờ thì chuyện gì đến phải đến thôi quý vị rồi chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định à, và bây giờ thì các bạn nhìn thấy bên ghế của mình đó các bạn đặt tay vào ghế đi có một cái nút màu xanh một cái nút màu đỏ bên kia em à, hãy suy nghĩ thật kỹ nha sau ờ, khi mà anh đạt tuyên bố thì các bạn có thể bấm cái nút nào mà các bạn thích nghĩa là cái nút đó nó sẽ tương ứng với người mà mình sẽ chọn cái màu ừ. ghế với màu nút giống nhau nha và bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mắt ra về trước tay đặt lên nút bấm nhắm mắt lại sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt 5 4 3 2 1 Thì mình ờ, rất là ham về thể thao Cũng ờ, mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ ờ, có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình Mỗi người đàn ông mà em thích là người ờ, điềm đạm chín chắn điềm nói đạm ít chín thôi. chắn dạ nói ít thôi nhưng mà làm nói nhiều ít. dạ ngoại hình ờ, bình thường là được rồi không có cần phải xuất sắc hay như thế nào em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc cũng không cần phải nấu ăn biết nấu ăn này nọ đâu và bấm hết thời gian hết thời gian tại sao em không bấm nút ai hết trơn vậy cơ hội tới sao mình không nắm bắt cơ hội vậy như bạn uh, à, gái xanh á ừ. thì nếu mà về với em thì em cảm thấy uh, mình không phù hợp với bạn ừ. à, có thể là do tính chất của công việc của hai bên đúng không có thể không phù hợp rồi à. còn cái đỏ cái đỏ thì em nghĩ là bạn nó sẽ hay là anh thông trời ơi cái chuyện của mình thì mình tính của mình đi bởi vậy con người vậy làm sao thành công được có nghĩa là em cũng thích bạn gái đỏ mà em không bấm tại vì em sợ là hai người này bấm nhau phải không dạ đúng rồi trời đất ơi vậy là thua thiệt người ta rồi chị đã kêu em quăng cái cuốn sổ xuống đi em phải cho em cơ hội tại sao em không bấm tại vì ăn thấy đỏ nói nói trời đất ơi tại em không có tin tưởng vào đàn ông thì người ta phải nói nhiều để người ta thuyết phục em để cho người ta thấy được chứ giờ không nói nữa thì làm sao hiểu nhau đúng không bây giờ có mấy phút trên chương trình mà không nói nữa sao hiểu nhau theo như em thấy thì ờ, mà đàn ông mà nói như vậy em bị cảm giác bị sợ người ta nói mà người ta làm được thì mới tốt nhưng này người ta mới nói chưa có cơ hội làm trên đây phải có mấy phút phải nói chứ không nói sao em hiểu đúng rồi phải mở lòng ra á. rồi ờ, cô giáo của tôi tương lai của tôi mà sao không bấm nút dạ tại vì à, em thấy á hai anh nó ngoại hình rất là sáng và công việc rất là ổn định ừ. nhưng mà vấn đề là chị từng em kiểu em lúc mà nắm tay á thì ừ. em cảm nhận được là chị kiểu như là nó không có tình cảm nhiều nó không oh. có ờ. cảm xúc thì em nghĩ là có thể là sau chương trình này em ờ, giữ liên lạc với hai anh để học hỏi để học hỏi từ cái công việc của hai anh với lại là em cũng rất là hân hạnh nếu mà có hai cái người bạn như vậy ạ à. tại vì em ừ. thấy anh nào cũng giỏi trong cái cái cái ờ, cái công việc của mình hết á dạ. chứ ở đây không phải là mục tiêu của em mà ừ. dạ yeah. ra vô nước biển bạn tôi không phía trước dù sao thì đó cũng là cái à, quyết định của các bạn thì chúng tôi sẽ luôn luôn trân trọng nhưng mà đây là chỉ là một cái lời khuyên thôi của cái người đã từng nhiều kinh nghiệm và đi trước trong cơ hội trong một cuộc sống của mình nếu có cơ hội thì mình nên nắm bắt và không ai cho mình cơ hội đâu mình phải tự tạo cơ hội cho mình